thì hôm trước thì cũng có một cái chỗ nó sai sót là cái chỗ chốt này của mình này là cái bộ đề 02 chứ không phải là bộ đề 12 anh em nhé ờ, thì cái chạm 5 của chúng ta thì ra rồi còn cặp lô khung 1551 của chúng ta thì vẫn chưa ra ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi phải không ạ thì cặp lô khung thì uh, còn ngày mai nữa thì ngày hôm nay thì anh em nào mà ăn được cái chạm 5 thì anh em để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé thì mình mới chia sẻ cho anh em được ngày thứ hai thôi phải không ạ thì ngày hôm nay nó về con 65 thì chúng ta ăn được cái chạm 5 của mình thì hôm trước thì mình có đi chia sẻ cho anh em đây là cái bộ đề 02 thì nút chốt thì mình lại quên anh em ạ nó bị nhầm đó thì có rất nhiều mọi người vào hỏi sao lại chia sẻ cái bộ đề 02 mà lại chốt bộ đề 12 đó thì mình mới vào xem nhưng mà cái gì thì anh em cũng phải xem video xong thì anh em có thể là những cái đường cầu là mình chia sẻ bởi vì là không phải là lúc nào con người nó cũng chuẩn 100% được nên là anh em cũng thông cảm phải không ạ thì cái bộ đề 02 này thì mình bắt cho em là cái um, xong thủ đề của chúng ta là 5775 thì anh em vẫn chưa ăn được phải không ạ ngày thứ hai thì chúng ta ăn được cái chạm 5 thôi thì anh em vào tiếp cái bộ đề 02 này cho mình anh em nhé thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái bộ đề nữa để chúng ta nuôi phải không ạ khi nào mà mình uh, chốt nó bị nhầm thì anh em có thể là vào cái cộng đồng này cộng đồng này anh em có thể là anh em xem anh em nhé đó thì mình uh, viết lên đây để cho anh em biết và cái phần cái bình luận nữa mình sẽ ghim ở cái phần bình luận này đó nên là anh em uh, có thể là vào đọc qua cho mình anh em có thể là nhắn tin hỏi đấy rồi ok thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái bộ đề của chúng ta chỉ có 8 số thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình muốn giới thiệu qua về phần Zalo 0566517326 thì ở trên Zalo thu phí 500 anh em nào mà có nhu cầu thì muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé 500k mãi mãi anh em ạ đó Zalo 0566517326 rồi ok thì anh em để ý ở đây cho mình đường cầu này của chúng ta ngày thứ năm hàng tuần này <clears throat> thứ năm ngày 22 tháng 9 này ở giải 5 của chúng ta chúng ta lấy con số thứ hai và con số 3 này ở giải 5 này thì chúng ta làm bộ đề anh em nhé đề lôi tuần thứ 5 này bộ đề 13 chúng ta có 131 này 181 này 636 này và 686 hai con này bộ đề thì chúng ta lấy bóng của hai con này anh em nhé thì nó tạo ra được 8 số này thì mình sẽ đi test cho anh em thứ năm ngày 22 tháng 9 này ngày đầu tiên đề về 36 thì chúng ta đã ăn được con đề 36 này trong bộ đề 13 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần cho mình thứ năm ngày 29 tháng 9 này thì chúng ta có bộ đề 13 tiếp anh em nhé bộ đề 13 tiếp để chúng ta nuôi tuần ngày đầu không ăn này ngày thứ hai sang ngày thứ ba đề về 68 thì chúng ta đã ăn được vấn đề 68 này trong cái dàn 8 số anh em nhé tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi thứ năm hàng tuần thứ ba này thứ tư này thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 này thì chúng ta có bộ đề 14 bộ đề 14 này bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 này 191 này 646 này và 696 8 số để chúng ta lui tuần thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 69 thì chúng ta đã ăn được con đề 69 này trong bộ đề 14 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta đợi thứ năm bằng tuần thì theo cái đường cầu này của mình test ấy, thì là anh em ăn xong chúng ta nghỉ anh em nhé ăn xong chúng ta nghỉ luôn thì mình lại lên một cái đường cầu mới để cho anh em chơi Tiếp tục thứ năm ngày 13 tháng 10 của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 24 này. <coughs> Bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này, 292 này, 747 và 797. Để chúng ta lui tuần thứ năm ngày 13 tháng 10. Bộ đề 24 này. Ngày đầu tiên đề về 74 thì chúng ta đã ăn được con 74 này trong bộ đề 24 tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi thứ năm hàng tuần cho mình thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba này thứ tư đề về 79 anh em này thứ năm tuần này của chúng ta ngày 20 tháng 10 này của chúng ta thì có bộ đề 13 anh em nhé bộ đề 13 của chúng ta để chúng ta lui tuần bộ đề 13 này của chúng ta thì có 131 này 181 này 636 này và 686 đó đường cầu này của chúng ta thì cũng chỉ có 8 số thôi ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho em về một cái bộ đề không có chạm chiếc gì cả anh em nhé đó ít số thì anh em cân đối vào tiền làm sao nó hợp lý là được đường cầu những cái đường cầu mình chia sẻ cho anh em thì nó không nhiều số đâu chỉ có 8 số đến 20 số là quay đầu thôi nên là anh em nào thích thì anh em vào chơi không thì thôi anh em nhé về đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn ở đây cho mình thứ năm hàng tuần anh em nhé đường cầu lô khung này của chúng ta thì uh, mình vẫn lấy cái đường cầu cũ trước của ngày thứ năm về đường cầu lô này anh em có thể lôi test lại cho mình nhầm nhé hôm nay là thứ năm này thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật khung 3 ngày cặp 6 với 76 thứ năm này để chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 67 và 76 thì chúng ta ăn được cả cặp anh em nhé ăn được cả cặp tiếp tục khiên xong thì chúng ta đợi thứ năm thứ năm ngày 29 tháng 9 này thì chúng ta có cặp 22 và 77 để chúng ta lôi tuần thứ năm để chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này ngày đầu tiên không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn được con 22 này thứ bảy thì chúng ta ăn được con 22 này anh em nhé tiếp tục lại đợi thứ năm bằng tuần thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 thì chúng ta có cặp 656 này khung 3 ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 56 này phải không ạ 56 tiếp tục phiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 13 tháng 10 này thì chúng ta có cặp 55 và 00 để chúng ta nuôi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn được con không không này phải không ạ thứ bảy thì chúng ta ăn được con không không này rồi tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ năm bằng tuần thứ năm tuần này của chúng ta thì có cặp 6776 anh em nhé 676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 bộ đề 13 của chúng ta thì chỉ có 8 số thôi 131 181 636 và 686 thì theo cái cá nhân của mình thì mình kết là 181 này và 636 này anh em nhé mình rất kết hai hai cái cặp này nên là anh em để ý vào cho mình bạch thủ lô là con 76 anh em nhé đó lô khung của chúng ta thì ngày mai cái cặp 1551 anh em nào theo cũng được mà bỏ cũng được anh em nhé cặp 1551 thì ngày mai là ngày thứ ba rồi thì mình cũng thấy nó cũng không được đẹp cho lắm